Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào trong thời gian tới và hôm nay tôi sẽ chia sẻ quý vị và các bạn một số các mẫu hình có thể xảy ra khi mà thị trường chúng ta đã có những đợt hồi phục khá mạnh trong thời gian vừa qua. À, như các bạn đã biết thì à, sau khi những cái phiên bùng nổ theo đà thì thị trường của chúng ta đã có những đợt tăng khá mạnh và có những cổ phiếu đã tăng đến 3 đến 40%. Và bây giờ chúng ta cần phải xử lý những cái tình huống đó như thế nào và chúng ta còn những cái đi, kịch bản nào có thể xảy ra với thị trường chứng khoán Việt Nam nữa hay không và đây là một cái bản tin rất là tuyệt vời nên uh, khi mà các bạn theo dõi uh, bản tin này tôi tin chắc rằng là bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều các kiến thức ở đây để cho chúng ta có những cái kế hoạch đầu tư trong thời gian tới ờ, để các bạn không phải đợi lâu nữa thì uh, tôi sẽ nói về thị trường chung bạn biết rằng là trong thị trường chung á, khi mà phân tích về chứng khoán thì chúng ta có rất nhiều phân tích khác nhau. Và có một số các bạn hỏi là làm sao để uh, tìm kiếm cái đường kháng cự hỗ trợ một cách tốt nhất. Thì ở đây tôi cũng đã chia sẻ có rất nhiều các ờ, chỉ báo. Đây là là sử nếu các bạn có thể sử dụng các đường trung bình động thì ở đây các bạn thấy là nó gần như không có cái khối lượng và chúng ta chỉ cần quan tâm đến gì ạ các đường trung bình động thôi ạ. à, tiếp theo chúng ta có thể sử dụng Ichimoku hoặc là sử dụng uh, những cái công cụ khác như là MACD, RSI và còn rất nhiều công cụ khác nữa thì trước khi vào cái phần chính ngày hôm nay để tôi muốn nhấn mạnh các bạn là tối hôm nay tôi sẽ chia sẻ uh, cho quý vị các bạn đó là chúng ta sẽ xác định kháng cự hỗ trợ như thế nào để chúng ta có thể đầu tư thành công bởi vì đấy là một cái công cụ uh, nó là cực kỳ quan trọng thực ra mua đầu tư chứng khoán là chúng ta chỉ cần làm sao để tìm những cái điểm mà kháng cự yếu nhất hoặc là kháng cự mạnh để chúng ta bán ra kháng cự yếu nhất là thời điểm để chúng ta mua vào thì đó là những cái mà ờ, chúng ta cần phải hiểu rõ và trong một cái buổi hôm nay thì có lẽ chúng ta không thể chia sẻ hết được nên tôi sẽ tập trung vào uh, phân tích về thị trường phân tích về tổng thể của thị trường để các bạn có thể có những kế hoạch có những cái uh, dự định của mình trong việc mà đầu tư trong thời gian tới uh, các bạn đã biết rằng là cái video hôm trước thì ờ, tôi đã chia sẻ ờ, khi mà thị trường mà lao dốc như này nếu các bạn biết rằng là trong quá trình lao dốc này nếu ai học về sóng ios e thì chúng ta cũng thấy là uh, nếu mà trong quá trình giảm mạnh như này thì nó là sóng gì ạ đây là một cái gọi là sóng a và trong ios e thì nó có một cái sóng b là sóng hồi và sóng c sóng giảm tiếp đấy là chúng ta gọi là sóng ios e hoặc nếu chúng ta có thể là uh, sử dụng cái một cái uh, dài hơn ạ nếu mà người ta gọi là sử dụng một cái nền dài hơn thì có thể người ta gọi đây là sóng A đây sóng B và đây là sóng C và sau sóng C này thì chúng ta gọi là có một cái sóng gì ạ một uh, sóng tam giác thì uh, tiếp tục đi xuống à, đây là những cái mà có rất nhiều cái hệ thống khác nhau khi mà phân tích tuy nhiên thì uh, trong cái buổi hôm nay có lẽ là tôi muốn chia sẻ một cái uh, góc nhìn khác đó là gì ạ đó là những cái quy luật cung cầu đó là những cái chương trình uh, nó liên quan đến VSA đó là những cái uh, nỗ lực thành công của những cái giá tín hiệu uh, về volume nó như thế nào và tất cả những cái điều đó thì các bạn sẽ cần uh, hiểu rõ và tôi biết rằng là có rất nhiều các bạn sử dụng các công cụ khác nhau tuy nhiên thì tôi sẽ không tranh cãi xem là công cụ nào đúng công cụ nào sai nhưng tôi đang muốn nói các bạn đây là một cái công cụ rất tuyệt vời và rất nhiều người đã rất thành công và có thể kiếm được rất nhiều trăm phần trăm trong một năm chứ uh, một năm và mang tính chất là bền vững và các bạn biết rằng là các bạn hiểu rõ bản chất là nếu thị trường tạo đáy thì nó có hai cái đặc kịch bản xảy ra thứ nhất là bạn thấy là thường nó sẽ xảy ra những mô hình hai đáy thường trung, trung bình nó xảy ra mô hình hai đáy và các bạn lưu ý là bao giờ cái đáy sau này này nó cũng cần phải thấp hơn cái đáy trước hoặc là nó ngang bằng đáy trước còn trong trường hợp nó cao hơn trong trường hợp cao hơn thì chúng ta gọi là test chứ không phải là mô hình hay đáy chúng ta cần phải hiểu rõ là test và test thì bao giờ những cái lần test thì khối lượng nó cần phải là cạn kiệt nhưng ở đây tôi sẽ không chia sẻ về test mà tôi chia sẻ về mô hình hai đáy ở phần xu hướng đi xuống thì ở đây là một dạng mô hình hai đáy ngắn các bạn biết rằng là nhịp giảm đầu tiên là khối lượng ra cũng khá nhiều và dịp giảm thứ hai chúng ta thấy là cổ phiếu bạn đã gãy cái vùng này ạ hỗ trợ đây những cái vùng này gọi là vùng hỗ trợ và khi nó gãy vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy là cái sự bán tháo không có sự diễn ra như cái lần trước ạ bởi vì chúng ta hiểu này là khi mà không có sự bán tháo diễn ra như lần trước nó chứng tỏ là cái khả năng cái lượng cầu lượng cầu tham gia rất mạnh và lượng cung không có sự bán ra tức là cái sự dừng giảm cái sự hoảng loạn đã có sự dừng giảm đây là cái điều kiện đầu tiên để các bạn biết rằng là việc mà bị gãy cái gì ạ à? gãy cái vùng hỗ trợ mà khối lượng nhỏ khối lượng nhỏ hoặc là chúng ta thấy là biên độ nhỏ nó là cho chúng ta tín hiệu là tốt và đây chúng ta gọi là mẫu hình hai đáy ngắn đặc điểm của mẫu hình hai đáy ngắn là khối lượng thường là thấp hơn đấy thấp hơn cái đáy thứ nhất và nếu có cao hơn thì nó chỉ cao hơn khoảng 3% đấy ạ 3 đến 4% là nhiều còn nếu mà cao hơn khoảng độ 10 đến 20% thì nó sẽ tiếp tục giảm xuống. Các bạn lưu ý nhá. Tại vì nhiều lúc các bạn thấy nó cao hơn một chút thì các bạn thấy đấy. Và các bạn lưu ý là trong quá trình cao hơn thì các bạn để ý một chút là có thể có những cổ phiếu như là FLC hay là Faros nó tạo ra một khối lượng rất lớn thì lúc đó chúng ta nên bỏ cái độ nhiễu đi. Đấy, bỏ độ nhiễu đi đi để chúng ta có thể nhìn được Ờ, xem là cái trung bình thời gian vừa qua xem là Farod LC nó tăng như nào thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cái độ nhiễu đấy để chúng ta uh, tính toán mức độ chính xác và chúng ta biết là một cái mẫu hình tiếp theo các bạn cũng có thể thấy được nó là đó là sau khi mà bứt phá qua cái đỉnh giữa này đây là chúng ta gọi là phiên gì ạ phiên uh, bứt phá trong cái mô hình hai đáy là lúc này chúng ta mua nhưng còn một kịch bản mà các bạn đã thấy là tôi đã chia sẻ đó là khi mà thị trường tạo đáy á, cái quan trọng nhất có thể nó không tạo ra gì ạ nó không tạo ra cái mô hình hay đáy mà nó tạo ra một cái mô hình gọi là mô hình uh, bùng nổ theo đà ờ, bùng nổ theo đà thì nó xác định bằng phiên thứ nhất uh, là những phiên hồi phục đầu tiên phiên thứ hai phiên thứ ba ba phiên đầu tiên thì chúng ta sẽ không mua chúng ta sẽ đứng ngoài không mua và chúng ta chỉ tập trung vào mua vào những phiên từ bao nhiêu thứ tư trở đi ạ có thể phiên thứ năm có rất nhiều trường hợp thì nó sẽ dẫn vào nó nó vào phiên thứ bảy thứ tám nhưng ở đây chúng ta thấy là bắt đầu nó uh, phiên là phiên thứ ờ, tư ạ và bạn biết rằng sau khi mà có phiên bùng nổ trong đà thì nó kịch bản tiếp theo của thị trường chung nó sẽ có hai kịch bản nữa đó là một là chúng ta biết phía trên này là một cái vùng kháng cự rất là mạnh đúng không kháng cự rất mạnh thì khi mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự này bởi vì nó có hai lượng cung treo lơ lửng à, có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bắt đáy ở đây họ đã bắt đáy ở đây và đến bây giờ họ có lãi và cũng có rất nhiều nhà đầu tư cũng nhỏ lẻ đã bị thua lỗ ở đây nên nó người ta cũng bán ra quan trọng là các bạn thế này ở trong đầu tư á, thì các bạn cần phải hiểu rõ là làm sao để chúng ta biết kháng cự mạnh câu hỏi là rất là làm sao để chúng ta biết kháng cự mạnh đấy là câu hỏi đầu tiên à, à để quý vị các bạn biết là làm sao để chúng ta biết rằng là thời điểm này cổ phiếu mà có cái khả năng kháng cự yếu nhất à, và lúc đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà kháng cự yếu thì nó còn xuyên qua khi kháng cự mạnh thì nó có thể làm sao ạ nó có thể là tiếp tục điều chỉnh thì đấy là hai câu hỏi các bạn cần phải nắm rõ được và muốn biết được đó kháng cự mạnh thì chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật cung cầu quy luật cung cầu uh, quy luật cung cầu đơn giản thôi nếu mà cung lớn hơn cầu đúng không thì giá giá chắc chắn là điều chỉnh còn nếu cung nhỏ hơn cầu tức là cầu mà lớn hơn cung thì chắc chắn là giá tăng một cái quy luật có lẽ là trong thị trường chứng khoán chứng lường trái sinh phái sinh bất động sản hoặc là ờ, về lúa gạo chúng ta cũng thấy tường trường ờ, trường hợp tương tự như vậy vậy ờ, có rất nhiều người thì họ chỉ cần sử dụng nến sử dụng các công cụ khác nhưng thực tế là này nếu các bạn muốn đầu tư để thành công có lợi nhuận bền vững có uh, uh, có tỷ lệ thành công cao và rủi ro thấp thì các bạn cần phải nắm được về quy luật cung cầu tại vì quy luật cung cầu nó phải gì ạ giá nhân khối lượng nó sẽ ra gì ạ ra cái lượng tổng cái lượng gì ạ cái lượng cung hoặc lực cầu bán ra nếu mà giá tăng thì chúng ta thấy là cái lượng cung uh, bán ra có thể là bị lượng cầu áp đảo và kéo cổ phiếu lên và lúc đấy cổ phiếu mạnh còn trong trường hợp mà nếu mà giá giảm mà khối lượng lớn thì chúng ta biết rằng là uh, cung bán ra quá lớn mà áp đảo dẫn đến là gì ạ giá giảm giá giảm nên cái khối lượng này này nếu mà bình thường trong các hệ thống đầu tư như forex hay là các bạn uh, sử dụng các uh, đầu tư phái sinh thì có thể nó cũng không quá quan trọng bởi vì nó có sự biến động lớn nhưng đặc biệt là đầu tư forex thì nó không quan trọng phái sinh thì tôi thấy là nó cũng khá là quan trọng tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta thiếu cái khối lượng này này nó dẫn đến cái việc mà chúng ta không biết rằng là thực sự ở đây nó đang bán ra hay mua vào Đấy, đang bán ra mua vào và chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái vùng này chúng ta gọi là siết chặt thì dẫn đến là phần lớn mọi người đã bị thua lỗ thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta đã hiểu sai hoặc là không có nắm rõ được cái bản chất bên trong của đầu tư à, đầu tư nó là quy luật cung cầu đấy ạ nó là cái quy luật mà các bạn uh, hiểu rõ được bên trong của nó và nó kết hợp một cái luật nữa là nỗ lực thành công để các bạn có thể hiểu được vậy ở đây các bạn đến là hai cái lượng cung ở đây họ bán ra một là bắt đáy họ bán ra hai là phía trên này là những người bị thua lỗ họ bán ra vậy chúng ta biết rằng là để làm sao chúng ta biết rằng là cái lượng kháng cự ở đây nó lớn lớn hay nhỏ các bạn các bạn không thể nhìn cái giá này các bạn biết là lớn hay nhỏ được mà các bạn cần phải xem khối lượng các bạn cần phải khối lượng bạn và rất nhiều người thì gần như họ bỏ phân tích kỹ thuật người ta bỏ về cả cái khối lượng ra và họ chỉ trend hoặc là nến thì tôi biết rằng là cái xác suất để các bạn có thể đi được xa để thành công đó, và cái khả năng 90% là bị thua lỗ ở trong cái trường hợp mà chúng ta không nắm rõ được cái khối lượng nó nằm đây nhá yeah, 90% là các bạn các bạn có thể kết hợp các uh, về gì ạ về ờ, các đường trung bình động về sóng hay là các thứ như các bạn cần phải nắm rõ được khối lượng đấy tôi muốn nhấn mạnh các bạn cần phải nắm rõ được khối lượng và các bạn biết rằng là khi nó gặp với vùng này thì uh, đầu tiên các bạn cũng đo lường ở đây một là chúng ta có thấy là khi mà lượng Dạ, lượng cung bán ra nhiều thì cũng có một lượng cầu hấp thụ lớn và ở đây chúng ta thấy là trên vùng này nó đang gọi là có một cái lượng bán ra và tạo ra sự lung rung lắc nhỏ ở đây và khi mà gặp vùng này thì bạn biết rằng giai đoạn đầu bao giờ nó cũng tạo ra sự rung lắc Đấy, giai đoạn đầu nhá giai đoạn đầu bao giờ nó cũng tạo ra rung lắc và phần lớn các cổ phiếu thì bao giờ nó cũng hình thành mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai ngược ngay ở trên cái gì ạ trên cái uh, cái giai đoạn mà vùng kháng cự gần nhất đấy đây là vùng kháng cự gần nhất và chúng ta biết rằng sau nếu thực sự cổ phiếu hay thị trường chung vẫn còn tốt thì cái lượng uh, cung bán ra ở vùng này sẽ được hấp thụ bởi một lượng cầu rất lớn và đến khi nào cái lượng cầu ở đây chúng ta thấy là uh, hấp thụ hết cái lượng cung thì bà bao giờ cái khối lượng ở đây nó sẽ có cái khối lượng nhỏ nhỏ đi ạ khối lượng nhỏ đi thì các bạn biết rằng khi khối lượng nhỏ đi thì phần lớn các công ty chứng khoán hoặc là rất nhiều người lại bảo không có dòng tiền lớn nào thì bạn biết rằng là trong quá trình mà rũ này, này khối lượng càng nhỏ biên độ nhỏ thì ờ, chúng ta biết rằng là cái lượng cung bán tháo ra ở phần này đã làm sao đã giảm đi rất nhiều họ đã bán xong rồi và lượng chốt lời cũng đã uh, giảm đi rất nhiều thì việc mà lúc này thị trường có thể tạo ra một xung mới chúng ta gọi là được tạo xung mới đó là cái sự xác nhận thì với những ai không mua được cái nhịp bùng nổ theo đà này này chúng ta vẫn có thể có một nhịp này nữa và thường sau cái nhịp này là thị trường sẽ là dẫn đến một cái quá trình là suy thoái là quá trình ờ, có thể test lại các bạn nhớ nhá ờ, nó có thể test lại một số trường hợp nó có test lại bởi vì thứ nhất là nó sẽ kiểm tra một lần nữa xem là cái lượng cung bán ra còn nhiều hay ít đấy đấy là các bạn cần cần cần phải nắm rõ được và bạn biết rằng là phía trên này là vùng là kháng cự khá mạnh kháng cự rất khá mạnh bởi vì vì sao chúng lại là lấy kháng kháng cự khá mạnh thứ nhất là chúng ta thấy là toàn bộ cái vùng phía trên này này khối lượng nó tập trung khá lớn cái thời gian cũng tích tích lũy khá lớn khối lượng thời gian khá lớn và các bạn có thể xem biểu đồ tuần thì các bạn thấy là một cái ờ, lượng nhà đầu tư đã bị kẹt ở đây nên khi mà họ có hòa vốn họ bán ra hòa vốn họ bán ra nên bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong việc mà các bạn uh, tiếp tục nắm giữ trong cái đợt này nên chiến lược đầu tư đoạn này thì các bạn có hai chiến lược chiến lược thứ nhất là các bạn mua bùng nổ theo đà và có thể là chốt lời một nửa trong thời gian vừa qua các bạn có thể chốt lời một nửa hoặc là chốt lời hết để đợi một cái nhịp tiếp theo đó là thị trường của chúng ta sẽ có thể là tiếp tục tích lũy hoặc là có những cái đợt điều chỉnh ngắn trong một vài phiên tới trước khi có một đợt tăng rất mạnh và trong cái đợt này thì các bạn tích lũy này vẫn có những cái cổ phiếu mạnh tăng nhé các bạn nhớ nhé vẫn có những cái cổ phiếu mạnh tăng không phải là thị trường điều chỉnh thì những cái cổ phiếu đó đã điều chỉnh tuy nhiên bạn cần phải gì ạ cần hiểu rõ cái hệ thống đầu tư của tôi chứ còn nếu trong trường hợp mà bạn tôi khi chia sẻ là nó đang tích lũy mà có những cổ phiếu mà nó hình thành vai đầu vai xong rồi nó chạy thì bạn vẫn cứ mua là chuyện bình thường đấy ạ và tôi cũng đã có những cái buổi chia sẻ có những chương trình chia sẻ đó là xu hướng dòng tiền những bạn một số bạn đã, đã học về xu hướng dòng tiền thì thông thường các bạn rất là vội mua chưa đạt ờ, cái điểm mua rồi các bạn ờ, đã mua trước thực ra thế này trong đầu tư chứng khoán á, cái quan trọng nhất là cái sự kiên trì để khi mà cổ phiếu nó hình thành xong cái mẫu hình hay là xong cái mô hình và xong mô hình thì bao giờ cái phần khối lượng này này nó cũng cạn kiệt trước khi nó có thể tăng tốc nó có thể uh, có sự xác nhận lúc đấy bạn mua có độ an toàn cao hơn và ở đây các bạn cần lưu ý ờ, với tôi đó là có rất nhiều cổ phiếu ở trong thời gian vừa qua các bạn cũng đang thấy là đang gặp một cái vai khá là mạnh và chúng ta đang thấy là đang rũ bỏ. Ờ, đầu tiên là cổ phiếu CTG. Bạn biết là CTG cũng giảm khá sâu và trong quá trình bứt phá vào phiên bùng nổ theo đà. thì bạn biết rằng là trong tất cả những cổ phiếu nếu bạn mua những cổ phiếu bét đảng thì thường các bạn sẽ làm gì ạ? Không có lợi nhuận hoặc là có lợi nhuận rất ít và bạn lại thay đổi đợi khi là nó có sự xác nhận các bạn mua sao ở đây thì chúng ta thấy là cái khối, khối lượng của phiếu này thời điểm này nó vẫn ở mức cao cho nhớ là vẫn ở mức cao nó đang có sự rung lắc khi mà nó gặp vùng kháng cự khá mạnh đây vùng kháng cự khá mạnh nên một là nó khoảng trống hai là khối lượng lớn thời gian ở đây nó không nhiều nhưng khối lượng nó tập trung bạn nhớ là khối lượng nó tập trung nó là kháng cự chứ không phải là bạn sử dụng mấy cái đường trung bình động hay là một số cái khác bạn bảo là đấy là vùng kháng cự đấy là chỉ là cái góc nhìn về tâm lý thôi ạ còn vấn đề ở đây là các bạn cần phải sử dụng khối lượng để các bạn biết rằng kháng cự nhiều ít và đầu tư chứng khoán là quy luật cung cầu đầu tư chứng khoán là một cái quy luật uh, nỗ lực thành công là quy luật nhân quả uh, nhân quả ở đây bạn biết rằng là nó là nguyên nhân vì sao cái cổ phiếu lên không phải đến nhân quả trong uh, đạo Phật thực ra nhân quả thì nó rất nhiều quy luật nó là quy luật là uh, đủ lượng đủ thì chất đổi đấy cũng là một cái luật nhân quả nên vấn đề khi bạn hiểu rõ rằng là việc mà cái cổ phiếu nó tích lũy đủ thì uh, nó sẽ có cái sự uh, gia tăng nếu nó chưa tích lũy đủ và bạn mua bạn mua ở đây bạn mua ở đây có thể bị lỗ và lúc đấy bạn à, có thể là lại tiếp tục có những cái câu chuyện như là à, nói với ai đó là đổ lỗi cho vấn đề nọ vấn đề kia à, tiếp theo chúng ta cũng thấy là cái cổ phiếu là BIDB BIDB thì nếu trong trường hợp nó có lên thì nó cũng cần thêm tích lũy một chút nữa hoặc là nếu có thể nó tăng nữa thì uh, cái tích lũy này nó không đủ nó tăng nữa thì chúng ta cũng thấy là chúng ta mua ở trong giai đoạn sau nó sẽ rủi ro rất lớn và một số anh chị em đã mua ở phiên bùng nổ theo đà này rồi thông thường khi mà chúng ta mua ở những phiên bùng nổ theo đà này này khả năng bị thua lỗ là rất thấp bạn nhớ nha khả năng thua lỗ rất thấp đa phần các cổ phiếu mua ở bùng nổ theo đà là những cái phiên mà có sự thành công và bạn phải mua cổ phiếu dẫn đầu chứ không phải là mua cổ phiếu mà bùng nổ theo đà nó nó chạy chán rồi cổ phiếu của mình mãi uh, sau nó mới chạy thì chúng ta lại tiếp tục mua uh, bạn có thể là thấy những cổ phiếu như là PNG, SSI hoặc một số cổ phiếu khác thì nó nó chạy đầu tiên thì rõ ràng tuy rằng là nó đã tăng rất mạnh rồi nhưng cuối những phiên bùng nổ theo đà của thị trường đó, các bạn cũng thấy là nó đều cho chúng ta cái lợi nhuận rất lớn à, ở đây chúng ta có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng khác như Vietcombank cũng tương tự như vậy nó đang gặp cái vùng kháng cự đây chúng ta đang gặp cái vùng kháng cự nếu trong trường hợp mà nó nó chạy thì nó chạy không được bao nhiêu nữa các bạn nhớ ra nếu tại vì cái tích lũy nó nó quá ít ạ người ta gọi là lượng đủ chất đổi nếu tích lũy mà quá ít thì thường cổ phiếu sẽ rất khó để tăng mạnh các bạn nhớ đặc biệt là cổ phiếu blue chip à, các cổ phiếu mà gọi là penny thì uh, nó có thể tăng mạnh hơn nên khi mà đầu tư thì các bạn cũng nên nhớ là các loại cổ phiếu penny blue chip hoặc là những cổ phiếu gọi là trung bình vừa thì ở ờ, những cổ phiếu trung bình vừa thì thường nó sẽ tăng mạnh hơn và lợi nhuận bao giờ nó cao hơn cổ phiếu blue chip và các bạn thường thì các bạn lại thích blue chip nhiều hơn thì ở đây chúng ta cũng thấy là Vietcombank nó cần thêm thời gian hoặc là trong trường hợp mà nó bứt phá đi lên tại vì sức mạnh của nó vẫn còn thì chúng ta cũng không có cơ hội để mua nữa bởi vì cái thời gian tích lũy ở đây nó quá ngắn nên nó có lên thì nó chỉ lên được một chút nữa đấy nên nếu mà để đảm bảo là nó có cái khả năng tăng được nhiều hơn thì cái thời gian tích lũy nó lại cần nhiều hơn ờ, cái cái vai này này tuy rằng ở đây nó ngắn nó bé nó rất là là ngắn á cái khối lượng thì nó cũng không phải là quá lớn ở đây tuy nhiên thì thường thì cổ phiếu nó vẫn có cái thời gian tích lũy nhiều hơn cái thời gian tích lũy về này uh, Techcombank tất cả những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy là ở đây cũng tương tự như vậy đang gặp một cái vai, vai ngắn và các bạn biết rằng là à, tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều cái vai đầu vai ở những đoạn trước à, chúng ta cũng đã có những cái cổ phiếu như kinh đô chẳng hạn chúng ta sẽ nói một cái số cổ phiếu đây cũng là một dạng vai đầu vai ngắn này Đấy, các bạn nếu ạ và sau khi vai xác nhận cổ phiếu sẽ tăng mạnh à, chúng ta cũng có những cái giai đoạn của kinh đô nó cũng tăng tạo ra vai đầu vai ngắn đây cũng là một cái dạng ngắn đấy ạ các bạn nhìn đúng không ạ nếu các bạn mua sau cái nhịp này xác nhận này các bạn cũng thấy là cái khả năng thua lỗ của bạn sẽ là rất thấp và thường các bạn còn một nhịp nữa à, tại vì cái vùng này là vùng kháng cự rất gần nên gọi thần cần thêm thời gian tích lũy thêm ạ và các bạn có thể nhìn thêm một vài trường hợp nữa để các bạn thấy được rằng là nếu chúng ta nắm rõ được cái quy luật uh, vai đổ vai đây là một cái dạng thái các bạn có thể nhìn rõ nhất ạ đây là cái vai này khi mà cổ phiếu lên phía trên này à, lượng cung treo lơ lỏng lửng ở phía trên này à, nó là khối lượng ở đây là những cái lượng cung mà người ta bà cần phải bán ra và một cái lượng cung nữa là lượng cung mà người ta có ở đây người ta bị uh, bắt đáy thì nó sẽ có một cái trường hợp người ta bán ở đây sau khi bán mà cái lượng cung bắt đầu cạn kiệt thì cái sự xác nhận nó sẽ là tăng rất mạnh các bạn hiểu rõ chưa nếu các bạn hiểu rõ được cái sự chia sẻ này mà tôi chia sẻ thì các bạn hãy comment ạ bởi vì có nhiều nhiều anh chị em khi mà cổ phiếu không mua được điều chỉnh một chút chúng ta mua vào ngay ạ khi điều chỉnh một chút chúng ta mua vào ngay là chúng ta có thể là ăn đòn một số trường hợp thì cổ phiếu sẽ không lên và chúng ta sẽ bị tiếp tục lỗ đây là một trường hợp cũng vai là vai đấy ạ tức là khi nó lên đến vùng này cổ phiếu lại tiếp tục tích lũy và sau đó tăng rất mạnh các bạn thấy không sau đó tăng rất mạnh nên bạn cần phải nhớ rằng là trong quá trình đầu tư ấy, đầu tiên các bạn nhớ là nó là sẽ xem là nó đã hình hình thành mẫu hình biểu đồ đủ chưa sau khi nó hình thành biểu đồ đủ hay là mẫu hình đủ thì các bạn cần lên kế hoạch để khi nếu xác nhận nó mua sau khi các bạn xác nhận mua thì các bạn cũng cần phải đưa ra một cái ở phía dưới đó là chúng ta phải cắt lót bao nhiêu ạ không bao giờ các bạn đầu tư mà để đầu tư dài hạn khi mà cổ phiếu của bạn bị lỗ bởi vì ờ, tôi biết rằng trên thị trường có rất nhiều người nói với các bạn là đầu tư dài hạn đi kể cả cổ phiếu bị lỗ và cứ tiếp tục đầu tư nắm giữ điểm những cái người đó họ không đầu tư các bạn nhớ nhá những người đó họ không đầu tư nên chính vì vậy họ thường là là khuyên các bạn như vậy bởi vì nếu mà tiếp tục đầu tư theo kiểu dạng như vậy phần lớn những cái đợt mà như covid này họ sẽ bị thua lỗ rất nặng và nếu chúng ta biết là lỗ 50 phần trăm phải lãi 100 phần trăm với hòa vốn thì không biết bao giờ mới có thể là hòa vốn được mà họ đầu tư giá trị thì họ chỉ mong là mỗi năm lãi được khoảng 30 phần trăm thôi ạ 30% thôi thì bao giờ mới có thể lấy lại được đúng không bao giờ mới có thể lấy lại được à, cổ phiếu BVH ờ, các bạn cũng để xem đây là những cái cái mô hình vai đầu vai đấy đây chúng ta nhìn ạ vai đầu vai ngắn này đấy sau đó nó tích lũy và nó xác nhận thì cổ phiếu đấy đây là một cái dạng vai đầu vai ngắn các bạn nhớ nhá đây khi nó lên lên vùng này và sau đó xác nhận đấy là cái cách thức mà chúng ta có thể mua trong việc mà cổ phiếu hình thành mô hình vai đầu vai vai đầu vai ngược á chúng ta nhớ uh, xin lỗi chúng ta cần phải nhớ là vai đầu vai ngược và chúng ta cũng thấy trường hợp này tương tự như vậy sau khi giảm sâu cổ phiếu cũng đã xác nhận uh, vượt vượt thoát lên và tiếp tục tích lũy ở cái vai này đây tiếp tục tích lũy và chúng ta mua đấy ạ mua luôn ạ à, khi mà xác nhận chúng ta tuyệt đối là chúng ta không mua gì ạ à, không mua khi mà nó tăng quá mạnh rồi nên ở phần trước thì tôi nói các bạn là chúng ta chỉ mua đúng điểm khi xác nhận bởi vì vùng này có độ an toàn cao nhất và thường cổ phiếu tăng khoảng bao nhiêu 20 phần trăm 15 20 phần trăm nếu các bạn mua phiên thứ hai thì thường khả năng các bạn bị thua lỗ đấy, thường khả năng các bạn bị thua lỗ đây đấy chúng ta nhớ này nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta vẫn có cái lãi một chút ạ nếu chúng ta mua ở phiên thứ hai thường chúng ta bị thua lỗ đấy là cái góc độ các bạn cần phải nắm rõ được và việc mà chúng ta đầu tư chúng ta cần phải hiểu rõ là với các cổ phiếu thì bao giờ nó cũng sẽ có hai nhịp nhịp thứ nhất là nhịp ở đáy thường là mẫu hình là mẫu hình hai đánh ấy, nhỏ nhịp thứ hai là mẫu hình vai đầu vai còn khi mà cổ phiếu đã lên quá cao khối lượng lớn rồi thì có thể nó sẽ kết thúc chu kỳ nên việc ở đây các bạn cần quan sát xem là nếu nó hình thành cái vai này khối lượng ở phía sau này nó có nhỏ hay không lúc đó các bạn sẽ tính tiếp còn các bạn lại thấy nó rẻ các bạn mua khối lượng đang lớn ở đây thì các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên việc mà đầu tư các bạn cần phải hiểu rõ bản chất của kháng cự và hỗ trợ như nào các bạn nhớ nhá bản chất của nó như nào thay vì uh, rất nhiều người cứ mua ở đây nó là kháng cự đây là hỗ trợ và tôi biết rằng 95% nhà đầu tư không hiểu hỗ trợ và kháng cự con số này nó là con số khủng khiếp nhưng đó là sự thật bởi vì tất cả những người không hiểu hỗ trợ kháng cự thì đều là bị thua lỗ và uh, trên thị trường thì người ta đưa ra là những cái đường giả sử như là vùng này là vùng gì ạ à, uh, hỗ trợ ờ, vùng phía trên là vùng kháng cự đấy là góc độ thông thường các bạn nhớ nhá đó không thường hoặc là nếu cái đường gì ạ à, đường này là SMA 200 là đường kháng cự đúng không ạ à, giả sử như bây giờ chúng ta thấy là cái đường ở dưới này là đường SMA 20 đây gọi là vùng hỗ trợ hoặc là SMA 50 đó là vùng hỗ trợ khi cái cổ phiếu này nó chạm cái đường SMA 50 là vùng hỗ trợ và thường nó nảy lên đây là chỉ mang tính chất tâm lý đấy ạ nó mang tính chất tâm lý còn khi mà các bạn hiểu rõ sâu hơn sâu hơn thật kỹ về hỗ trợ thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, nó tuân theo cái quy luật cung cầu và để các bạn hiểu rõ về quy luật cung cầu thì nó chắc chắn là các bạn cần phải nắm rõ về những cái quy luật trong cái VSA tức là phân tích kỹ thuật theo trường phái VSA nó là một trong dạng phân tích kỹ thuật theo tôi thì ờ, nó đang là ờ, một trong hệ thống phân tích tốt nhất bây giờ tốt nhất tốt nhất luôn không phải là một trong những hệ thống tốt nhất bây giờ bởi vì những nhà đầu tư như Mac Mini O'Neill Soros Lee Moore rất nhiều nhà đầu tư huyền thoại đầu tư mang tính chất đầu cơ nha mang tính chất đầu cơ họ sử dụng và họ trở thành những thiên tài chứng khoán họ trở thành những người mà kiếm được rất nhiều tiền cực kỳ nhiều tiền khi họ đã nắm rõ được cái công cụ đó và bạn biết rằng bản chất của cái công cụ đó đó là chỉ là hỗ trợ hỗ, hỗ trợ và kháng cự thôi ạ ok chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng ở đây chúng ta sẽ nói thêm những cổ phiếu như là ACB cũng tương tự như vậy cái vùng ACB chúng ta đây là một cái gì ạ cái vùng này là kháng cự khá lớn đúng không ạ chúng ta nhìn ạ kháng cự khá lớn ở phía trước cũng thế nên cổ phiếu này phần vải tích lũy và khi tích lũy chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu có sự nhỏ do nó thể lấy một cái sự bán tháo ra đã giảm đi khá nhiều thì thường nó sẽ có cái nhịp tăng nữa nên nếu những ai đã mua ở đây thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả bởi vì khối lượng nó đã giảm đi khá nhiều nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn cần được sự xác nhận còn nếu chúng ta bị lỗ chúng ta vẫn cần phải bán cắt uh, cắt luôn ạ chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và sau khi thu lỗ quá nhiều thì lại nghe một số ai đó nói là đầu tư Ờ, giá trị đầu tư dài hạn và chúng ta có thể nếu người ta có nói bạn đó, thì um, bạn uh, thử hỏi xem người ta đang quản lý danh mục cổ phiếu nào tại điểm này tại vì giá cổ phiếu đang rẻ mà uh, bạn cứ hỏi đi ạ họ đã mua từ lúc nào ạ chẳng hạn như là um, những cái câu chuyện các bạn rất nhiều người thành công vừa rồi người ta bảo mua cổ phiếu Vietcombank mua cổ phiếu uh, Thế giới động mua cổ phiếu gì nữa ạ mua cổ phiếu uh, Vietjet vậy vậy họ còn nắm giữ bây giờ không ạ bạn cứ thử xem là nếu những người đó báo chí cũng đã nói khá nhiều những cổ phiếu này đấy nếu họ có nắm giữ họ đang là nắm ở 150 đúng không ạ và đến bây giờ nó bao nhiêu ạ giá còn 99 thì nếu 99 lên 150 nó là tương ứng 50 phần trăm bạn thấy là có bao nhiêu người đã nắm giữ cổ phiếu này vì giá nó rẻ và tiếp tục uh, nắm giữ tiếp đến vùng này ạ họ đã còn nắm giữ như thế thì bao giờ mới có thể lên được hoặc lò phát Hòa Phát các bạn cũng thấy tương tự như vậy nên ở đây tôi không muốn ám chỉ bất cứ một cổ phiếu nào cả tôi muốn các bạn này này các bạn cần phải tinh tế hơn các bạn cần phải tinh tế tế hơn nhìn góc độ nó mang tính chất là bao trùm tư duy là cái yếu tố quan trọng quyết định trên 60% thành công chứ không phải là các bạn cứ xem một ai đó thành công mà các bạn không nhìn rõ tổng quan không nhìn rõ được mọi cái cái cái phía trong bên trong nó thì các bạn thấy là các bạn đầu tư chỉ mất tiền đấy ạ và các bạn cũng thấy là Hòa Phát một cổ phiếu rất là tốt nếu các bạn đang nắm giữ ở đây giá 24 đến bây giờ nó giá 17 18 các bạn biết rằng từ 18 lên 24 là năm giá và khi nó lên được 24 nhé các bạn nhớ là khi mà tới đây nó có lên 24 này nó phải nằm ở trên vùng này hàng năm hàng vài năm thậm chí là nó mới lên được bởi vì cái vùng kháng cự phía trên là rất lớn cái bởi vì cái thiệt hại vừa rồi nó rất lớn nên việc mà nắm giữ ở phía trên này bởi vì chúng ta gọi là đầu tư giá trị hay là đầu tư lâu dài thì để nó hòa vốn thì các bạn cũng mất rất nhiều thời gian và trên thị trường nó có hàng trăm cổ phiếu cực kỳ tốt trong thời gian tới thì nếu bạn có kiến thức về đầu tư giá trị rồi nếu các bạn có kiến thức về đầu tư tăng trưởng rồi nếu bạn có kiến thức về phân tích kỹ thuật rồi thì sao bạn không lựa chọn những cổ phiếu đấy mà bạn lại đi lựa chọn cổ phiếu này đâu có hỏi đơn giản đâu những năm trước thì có những cổ phiếu PSH bạn sao bạn không lựa chọn của những cổ phiếu tăng trưởng như này giai đoạn này nó tăng trưởng rất mạnh và lại bạn nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó đang lao dốc như dòng dầu khí chẳng hạn đấy đơn giản thế thôi ạ à. có rất nhiều cổ phiếu trong năm 2019 nó tăng tốc như thế này và đến khi mà nó đang giao dốc này sao bạn lại tiếp tục mua ở trong cái chu kỳ giảm này đơn giản là một cổ phiếu nó sẽ kết thúc chu kỳ đó là chu kỳ tăng tốc và phân phối và số xuống đó là một chu kỳ giảm và bạn biết khi mà chu kỳ giảm thì điều gì sẽ diễn ra nó lại tiếp tục giảm nữa nó lại tiếp tục uh, giảm sâu nữa và những cổ phiếu như Vinamilk nó cũng đang trong một chu kỳ đi xuống ạ các bạn nhớ này à, phần trước tôi đã chia sẻ rồi đó là chu kỳ của Vinamilk nó đã kết thúc ạ nó đã đi khoảng bao nhiêu năm ạ các bạn nhớ này này chu Vinamilk nó đã đi khoảng rất là trên 10 năm nó đi tiếp tục đi ạ nhưng bây giờ nó là chu kỳ chu kỳ giảm bởi vì cái tốc độ tăng trưởng của nó về doanh thu lợi nhuận không đạt nên các quỹ họ đã bán ra các quỹ họ đã bán ra liên tục như này nên việc mà bạn cứ thấy nó rẻ bạn nghĩ là 5 năm trước 10 năm trước bạn mua nên khi mà mua lúc đó nó đã tăng bao nhiêu phần trăm thêm 10 20 phần trăm 500%, 1000% và bạn thấy nghĩ là bạn tiếc bởi vì nếu bạn mua cách đây 10 năm thì bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền và bây giờ bạn thấy là giá nó đã rẻ hơn so khá nhiều so với nhiều năm trước và bạn đã mua vào những bạn có tin rằng là nếu những cái cổ phiếu này có thể nó sẽ xuống bao nhiêu 50 có thể xuống 20 tôi nói cái điều này có thể các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi nghịch lý các bạn thấy thấy là những cổ phiếu như là gì ạ à, cổ phiếu mà các bạn đã thấy trên thị trường đó là cổ phiếu Yahoo nó tăng bao nhiêu và nó giảm cuối cùng là nó biến mất thị trường cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Nokia nó cũng tăng bao nhiêu nó cũng giảm bao gần như là mất trên thị trường và còn rất nhiều cổ phiếu khác trên thị trường chứng khoán thế giới nó cũng tương tự như vậy nếu cổ phiếu này nó không lấy cái động lực tăng trưởng nữa các bạn nhớ này các bạn cần phải nắm rõ được động lực tăng trưởng nó phải là quy mô tăng trưởng sản phẩm mới tăng trưởng ở ban lãnh đạo thì có lẽ là khả năng là không thay đổi nữa nhưng quy mô sản phẩm mới nhà máy mới để tạo ra cái động lực tăng trưởng nếu động lực tăng trưởng nó không có nữa nó không phát triển được nữa thì cái việc mà suy thoái việc giảm nó là sẽ giảm tiếp thôi bởi vì quy mô của nó đang là rất lớn rồi để tăng trưởng 10% 20% đến thời điểm này là rất khó và người ta chỉ mua khi mà cái cổ phiếu này tăng trưởng ổn định 20% một năm đó là các quỹ họ tham gia còn nhà đầu tư cá nhân chúng ta lại tiếp tục mua vào bởi vì chúng ta nghĩ rẻ và chúng ta biết rằng là phía trên này là bao nhiêu cái vùng gì ạ nếu quy luật về cung cầu phía trên này bao nhiêu các quỹ tổ chức họ bán ra nên cái vùng phía trên này là kháng cự rất mạnh. Và khi mà các quỹ tổ chức họ bán ra thì điều gì làm cho cổ phiếu tăng? Làm thế nào cổ phiếu tăng? Cổ phiếu tăng được thì chỉ có các quỹ họ mua vào thôi ạ. Các quỹ họ mua vào và các bạn biết là trong quá trình điều chỉnh giảm mạnh như này, đấy, giảm mạnh nhất này thì rõ ràng là phía trên này nó vùng kháng cự rất mạnh. Kháng cự rất mạnh và bạn thấy là cái phiên bùng nổ theo đà cổ phiếu này tuy rằng khối lượng rất lớn nhưng giá không tăng lớn rất lớn rồi giá hàng và bạn biết là nếu bạn mua xong cổ phiếu của bạn nó lên đến 105 các bạn nhớ là lên đến 105 lại cổ phiếu của bạn lại tiếp tục không tăng nữa và nếu mà bạn lên cùng làm nữa là 120 có thể là bạn sẽ được 20% nhưng thực sự nó là rất vất vả cực kỳ vất vả để nó lên đến vùng này và trong khi đó thì có hàng trăm cổ phiếu rất là tuyệt vời nó vẫn đang diễn ra trên thị trường nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải có một cái sự tinh tế hiểu rõ được cái bản chất của mẫu hình hiểu rõ được quy luật cung cầu hiểu rõ được bản chất của doanh nghiệp đó nó đang như thế nào thay vì chúng ta không hiểu rõ một ai đó nói với chúng ta cổ phiếu tốt này này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm thì dẫn đến là chúng ta cứ mua vào lao như con chiêu thân ạ à và dẫn đến chúng ta bị thất bại và bạn biết biết rằng cổ phiếu để SSI nó tăng mạnh như này đấy ạ sau khi nó tăng mạnh tăng rất mạnh luôn ạ kể cả những phiên bùng nổ thế là tăng thì đến bây giờ các bạn thấy là nó đã gặp cái vùng kháng cự lớn và bạn nào đã biết rằng là khi gặp vùng kháng cự lớn này gần như là nó sẽ không tăng nữa có một số trường hợp nếu tăng thêm một phiên hai phiên nhưng thường thì nó rất là khó để tăng nên việc mà bạn cần phải bán hết giai đoạn này thứ nhất là bán hạt dạo này bởi vì cái cơ hội cho bạn sẽ không còn nhiều đâu ạ tôi nói các bạn nhé được không ạ và nó sẽ có những cổ phiếu khác các bạn nhớ là trong đoạn này có rất nhiều cổ phiếu khác cũng đang rất rẻ nhưng nếu trong trường hợp mà nó không có sự xác nhận hoặc là cái sự những sự xác nhận nó yếu và các bạn thấy nó chưa hình thành chẳng hạn như ở đây tôi có một cái cổ phiếu như là Masan các bạn biết là Masan nó đang gì ạ gặp cái vai này đây là một cái vai rất là khỏe thì nó đã có quá trình là vượt lên à, tuy nhiên thì các bạn muốn để nó đi xa hơn thì thường nó phải tạo ra một cái vai bên bên phải à, cái thời gian tích lũy tuy rằng là có thể à, ngắn hơn bởi vì những cái lực cung đã gần như là đã cạn kiệt và cổ phiếu này đã có một cái sự tích lũy khá nhiều trong cái thời gian vừa qua đây là quá trình tích lũy ngắn nhiều nhưng rõ ràng để đi xa hơn thì cổ phiếu này vẫn cần thêm thời gian tích lũy và có rất nhiều cổ phiếu khác nữa nên ở đây tôi muốn nói các bạn là trong cái buổi hôm nay các bạn nên nhớ là việc mà các bạn lựa chọn cổ phiếu các bạn cần phải nhớ là nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai ngắn đây là chúng ta gọi là vậy và những cái cổ phiếu nào cũng hình thành như này và sự xác nhận thì bạn có thể tham gia và thứ nhất là đây chỉ là sóng hồi thôi ạ các bạn mua trong cái nhịp tới nếu mà nó xảy ra cái vùng vai bên này này bên bên phải này nó tiếp tục tích lũy tại vì khả năng điều chỉnh là khá cao và sau khi tiếp tục tích lũy và xác nhận thì thường đây là sóng kết thúc các bạn nhớ nhá thường nó là sóng kết thúc và các bạn cần phải bán ra nhanh còn không nữa bạn lại tiếp tục về cái máng cũ và các bạn không biết rằng là ờ, nguyên nhân vì sao chúng ta bị thua lỗ bởi vì các bạn vùng sau này các bạn không mua được thì thường các bạn sẽ kéo lên để các bạn mua mua tiếp theo các bạn mua tức là mua mua đuổi ạ khi mà các bạn mua đuổi thì các bạn sẽ gặp cái, cái kháng cự này có thể có những cái khi nó gặp kháng cự này thì thường nó sẽ kéo lên rất mạnh các bạn nhớ nhá thường nó kéo lên rất mạnh và tất cả những nhà đầu tư cứ tưởng là cổ phiếu nó lại tiếp tục tăng nhưng sau đó thì cuối ngày nó sẽ giảm và tiếp tục hôm sau nó giảm rất mạnh đấy là lý do tôi biết rằng rất nhiều đã bị người bị thua một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn và hãy xem những cái chia sẻ của tôi trong uh, thời gian tới bởi vì uh, trong những video thì uh, tôi chủ yếu là chia sẻ nhiều về kiến thức để các bạn nắm rõ được và ứng dụng cho thành công và uh, nếu các bạn thấy là thực sự là hay thì hãy uh, comment how comment uh, và chia sẻ video này cho nhiều người khác để biết và hãy đăng ký kênh uh, ở phần dưới hãy đăng ký kênh ở phần dưới để khi nào mà Dũng tiếp tục phát những cái video tiếp theo thì uh, các bạn sẽ là những người nhận sớm nhất và video tiếp theo uh, Dũng ờ, sẽ chia sẻ các bạn đó là cách xác định điểm hỗ trợ kháng cự theo cái phương pháp mà uh, tuyệt vời nhất mà có thể giúp các bạn uh, đầu tư một cách đơn giản dễ dàng uh, xin cảm ơn rất nhiều